cái độ hiệu quả mà nó mang lại rồi còn bác nào mà muốn được tư vấn muốn được sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột tài xỉu nặng nhẹ này các bác cứ xem hết video có gì gửi alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc kết bạn zalo với em em tên là sơn tài xỉu và em ở bến xe miền tây bác nào mà muốn trực tiếp test hàng nữa các bác cứ lên cơ sở em với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột tài xỉu nặng nhẹ này Em bao tang tích cho các bác nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong hột hoàn toàn là không tang với cái bộ hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này bên em sẽ làm theo cái tỷ lệ của các bác đặt ví dụ như các bác đặt nghiêng xỉu tỷ lệ 73 thì sẽ về 7 chén xỉu và 3 chén tài còn nếu các bác đặt tỷ lệ 82 hoặc là 64 bên em cũng làm theo yêu cầu của các bác đây nắp và chén hoàn toàn là nắp chén chợ bộ hột này là bộ hột nhẹ xỉu tỷ lệ là 73 khách đã đặt ở bên em và em đã làm ở trong cái bộ hột này bây giờ em sẽ test thử tan tích cho các bác đầu tiên là về nam châm đây nam châm này nam châm không hít em thử luôn cả nắp chén cho các bác Đó. tiếp theo là dọi đèn này. Ồ, rất là trong luôn các nhìn này đó em soi cả ba hột trong được chưa ạ đó nam châm không hít giỏi đèn trong nước muối nổi nhưng mà về phần nước muối thì em xin phép được khất bởi vì là thời lượng video nó cũng có hạn thôi nên là em sẽ test thử tán tích cho các bác khi nào các bác alo video cho em hoặc các bác lên cơ sở em em test tán tích thoải mái các bác nhé về cái bộ này em cũng vừa nói là em làm cho khách và khách đặt với tỷ lệ là 7 3 7 chén xỉu và 3 chén tài với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nặng nhẹ hay còn gọi là hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu này các bác chỉ cần luồn được hột này vào sòng sới cho người ta đánh thôi mình đứng ngoài và đánh theo cái tỷ lệ thì tất nhiên là đánh theo tỷ lệ ở đây không phải là nó sẽ có 7 chén xỉu liên tục mà nó sẽ có sự xen kẽ tức là mình có thể lắc được một chén à, xỉu này một chén tài này và mấy chén xỉu sau đó cũng được rồi một chén tài sau đây thì em à, sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả với bộ đồ chơi hột tài xỉu nặng nhẹ hay còn gọi là hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu này đây em vừa nói là nó nhẹ xỉu và tỷ lệ 73 một tài này hai tài này ba tài này một xỉu này ba một này ba hai này ba đều này 43 này 53 này 63 này 73 này đó 83 này 93 này 13 này chén này chén bão này đó